Địa ốc Firestar xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn Trong video lần này, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý cô chú, anh chị và các bạn một số sản phẩm nhà đất nổi bật trong tháng 10 năm 2022 Sản phẩm đất xã Pro Đơn Dương, giá 6 tỷ đồng, diện tích 7.699m2 Sổ nông nghiệp riêng, đường ô tô, hướng Tây Bắc Cách trục đường chính 500m, khu dân cư bán kính 800m, gần chợ dân sinh ủy ban nhân dân nằm trong khu vực dân cư đông đúc, đầy đủ tiện ích, đất đai bằng phẳng, thích hợp để trồng trọt, đầu tư. Sản phẩm đất hẻm xô viết Nghệ Tĩnh phường 7 thành phố Đà Lạt, giá 1,2 tỷ đồng, diện tích 130 m2, bề ngang 5,5 m. Pháp lý rõ ràng. Hướng đông nam, đường ô tô 3 m. Cách trung tâm thành phố Đà Lạt 3 km, cách chợ dân sinh số 6 4 phút đi xe, gần trường học, cửa hàng tiện lợi. Nằm trong khu vực dân cư đông đúc, an ninh cao, thích hợp để đầu tư. Sản phẩm đất Kim Thạch, phường 7, thành phố Đà Lạt, giá 1,2 tỷ đồng, diện tích 110m2, bề ngang 6,5m, sổ nông nghiệp, đường ô tô, hướng Tây và Đông, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 5 km, cách đường Ancret 850m nằm trong khu vực dân cư yên tĩnh, thích hợp để đầu tư. Sản phẩm đất Đa Phú phường 7 thành phố Đà Lạt, giá 7,9 tỷ đồng, diện tích 219 m2, bề ngang 14,4 m. Sổ xây dựng riêng, đường ô tô hướng Tây Nam, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 7 km, cách đường Angret 300 m, gần chợ dân sinh, trường học, nằm trong khu vực dân cư đông đúc, nhiều biệt thự sang trọng, đầy đủ tiện ích, thích hợp để định cư hoặc đầu tư. Địa ốc Firestar xin cảm ơn quý cô chú và anh chị đã quan tâm và theo dõi video của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin của sản phẩm xuất hiện trong video, vui lòng liên hệ hotline 0937 055 333. Xin chân thành cảm ơn.